thi công thực tế nhà bán lắp ghép tường GVRO sàn SVRO trước hết ta xem qua phần tường GVRO phù gia trọng thấm vựa hô dâu pha phù gia trọng thấm với vựa hô dâu trôn vựa rót tường GVRO quấy vừa rót bằng máy điện cầm tay quấy đều vừa rót kiểm tra độ sụt của vừa rót kiểm tra độ sụt của vựa bê tông xây tường GVRO cấy thép đứng tường GVRO chi tiết liên kết tường với trụ thép chờ tường ngang và tường dọc thép trụ chim tường xoay tường gvro thẹp trương và thẹp trụ thẹp trụ kim tương thẹp trụ kim tương thẹp trụ kim tương liên kết tương với trụ ghép cây chống sàn tầng 1 ghép dâm sàn tầng 1 ghép lưới thép lớp dưới tầng một, ghép thép dầm cầu thang thép dầm và thép trụ thép dầm ô cầu thang lắp dựng panel 3 sàn nghiệm thu panel 3 và thép sàn đổ bê tông sàn phẳng loại rộng đổ bê tông tự dưng theo phương pháp thông thường chai ni lông để bảo dưỡng bê tông sàn lùi cứng ta tiến hành xây tường thứ hai xây tường thứ hai cũng tương tự như tường thứ một riêng van đập trụ tầng hai nhỏ hơn tầng một. tiếp theo thi công sàn tầng ba, sàn tầng ba tương tự như sàn tầng hai. cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi hãy liên hệ với Trần Hải theo số điện thoại Zalo, Facebook 094 2368 133 Quý khách truy cập website sản phẩm chống tốt để có thông tin chi tiết. Trân trọng cảm ơn. Chúc sức khỏe và thành công. Quý khách click vào hình để xem video hữu ích tiếp theo. đăng ký kênh và rung chuông để nhận nhiều video mới mỗi khi chúng tôi cập nhật